hay nhỉ, có em đời bỗng vui à? Có nhiều người ở đây còn chưa biết có người yêu vui như thế nào đấy, tìm hiểu xem khác gì thôi nào. dấu yêu đã bao lần em anh chỉ cần mỗi em mà thôi có chi đâu xa xôi muốn em hôn lên môi em em vờ như không biết tình anh là những mong manh là áng mây xanh nói anh nghe rằng đôi bàn tay ân cần có em bên đời bông vui về đêm nghe tim mình chợt thao anh chỉ cần mỗi em mà thôi có chi đâu xa rồi muốn em hôn lên môi em em vờ như không biết tình anh là những mong anh là áng mây xanh nói anh nghe rằng có em bên đời bao vẫn chưa môi em hồng và đôi mắt ta thôi đợi mong khẽ nói tiếng yêu nồng với em với em có em bên đời bờ